tôi chờ mãi mà ông trời vẫn chưa cho tôi phát tài vậy hả? Ừ. Suốt ngày đó cứ nằm mơ Tại sao anh không đợi tôi ra rồi mới vô đi cầu đi hả? Hôm nay có phải là Chủ nhật không? Không phải đâu Tốt nhất ngày nào cũng là Chủ nhật hết mua cái xe hơi đi thì lại không chịu để phải đi xe bus như vậy không mua một tháng bị người ta ăn cắp mấy cái set 7 lần bị người ta gửi bánh xe 8 lần kiếm chỗ đậu xe phải vòng 3 tiếng đồng hồ đó à phải bỏ tiền vô đồng hồ 12 tiếng nữa còn đậu xe ở dưới trước cửa công ty mỗi tiếng 30 đồng anh nuôi nó nổi không đúng tôi thì nuôi không nổi mà toàn thân tôi ướt rồi nè tôi cũng ướt hết trơn rồi nè tôi ướt rồi Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, ai ơi chúng ta đâu có kêu rồi hả trễ có một chút xíu à nè nè tài xế còn có người nữa đó à, tài xế chặt cha này làm gì treo cái gì vậy tài xế à, còn người à, à, mua lô tô thì không tới trốn mà nước miếng thì trốn liền đó thiệt à, tài xế mập à thiệt là ác ôn quá đi à. chào anh chào anh ờ, chào cô chào à, ờ, xin lỗi nha à, à, à, chúc mừng chúc mừng À, à, chúc mừng nha, Chúc, mừng à, chúc mừng chuyện gì vậy à, chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúng tôi vừa mới hợp xong tất cả đều nhất trí thông qua anh là người thích hợp nhất đi về Trung Quốc để tiếp xúc vụ quảng cáo nước ngọt 1881 của chúng ta ở đó Ở đó là chỗ rừng quan núi cao mà Nhưng mà địa điểm đó cũng không quá tệ đâu Nè Anh đi xe lửa tới Tây An Rồi đi 7 tiếng đồng hồ xe bớt nha Sau đó ngồi lừa đi nửa ngày Và cuối cùng chỉ cần leo qua một ngọn núi là tới nơi rồi à. Nè Đây là bức ảnh tôi chụp lúc tôi đóng thoại kịch đó Thế nào hả Chà Giống như là trạng nguyên gì đó Thật là quay phong ghê đó Vậy thì nhớ ủng hộ nha Tuần sau sẽ tổ chức gây quỹ ở tại trường cũ của tôi Tôi sẽ gửi cho anh 10 tấm vé, mỗi vé 500 đồng. Ừ. <laughs> Chuẩn bị cho anh 10 tấm vé 500 đồng, vậy à. tức là 5 ngàn đồng rồi đó nha. Hôm nay thiệt là xui mà. Chưa đâu. thấy nào hả, anh hai? Út chính sao đòi nợ, đòi tới chỗ làm việc vậy hả? Ra tay. Nè khoan đã, tôi sợ nhất là nhìn thấy máu, để tôi vô động trước đã. à, à, tôi... Chú Kính à, chú Kính Ây da Ây da đó, mượn nợ không trả Mượn nợ không trả, mượn nợ không trả Mượn nợ không trả, ý lạ Người ta đánh đó, rõ ràng không Ê Ê Ê Sao mà khó coi dữ vậy Lại bị người ta đánh nữa hả Anh có đau không vậy Dĩ nhiên là đau rồi Dư thừa Xin lỗi nha, tôi không giúp được cho anh Giúp anh mà giúp tôi sẽ bị người ta đánh luôn đó thôi à Nè Có cần đi coi bác sĩ không gì ừ, Tôi nghĩ ra được một đạo lý rồi Nghĩ ra cái gì hả Làm người nhất định phải phát đạt Nói thừa Sao lại nói thừa chứ Kỳ này tôi đi Trung Quốc Nhất định phải kiếm một món hàng lậu về đây để bán Chà, ở đây có phải là đường cái hay không Dần chết người ta rồi Ráng chịu đi Ờ, còn phải ngồi chung với cái đống đồ này nữa à, Thiệt là sắp khùng lên được rồi Hơi khát nước thì đó Uống một ly trước đã Ừ, tao đuổi mày xuống bây giờ đó Tới chưa vậy hả? Con đường này dài thăm thẳm Y như là tam tạng đi thỉnh kinh vậy Giống thiệt, giống thiệt vừa nặng vừa đói bụng tại sao lạnh quá tôi đã mặc nhiều áo lắm rồi đó mà tôi chịu hết nổi rồi nha sao mà mệt dữ vậy ủa wow. Tôi đã dọn sạch sẽ căn phòng này rồi Có gì cần thì cứ gọi tôi nha ừ, Nói nửa tiếng đồng hồ rồi Không biết hắn nói cái gì đây nữa Thiệt là mệt quá đi Ê, Thật ra hắn nói cái gì vậy Hắn nói đây là phòng ngủ của Tổng thống đó Nói chơi sao Nhà xí của Tổng thống còn đẹp hơn chỗ này nữa đó Để tâm trí đi lo hàng lậu trước đi hey, Không được đâu, phạm pháp đó cái gì mà phạm pháp hay không phạm pháp chứ Mau liên lạc với họ trước đi hey, Anh quên rồi sao, không có điện thoại làm sao báo tin được chứ <laughs> Họ đã cho tôi mượn cái này để thông tin với nhau đây nè à, Chuẩn bị đầy đủ quá ha Nè, tuyệt đối bảo mật Còn cái này là bản đồ giao dịch đây nè Ờ, à Hey, có được không hả? Đương nhiên là được rồi. Anh hai à, trời tối thui như vậy, đi tới chỗ này rất là nguy hiểm đó nha. Không có tiền mới là nguy hiểm nhất đó. Đồng chí, đồng chí à, quý vị ở đâu vậy? Ở đây nè. Hả? Hả? Họ ở bên kia kìa à, Có phải là ông Trì hay không vậy? Đúng đúng, hàng đâu? À, sao giống quá vậy? Ồ, oh, đây là ngựa đồng đội Hán mà Tất cả đều là quốc bửu cả Ờ à? Chà, giống như đồ thiệt ha Đúng vậy Đồ của chúng tôi đương nhiên là thiệt rồi Làm sao mà giả được chứ Cái gì Tôi chỉ cần á là đồ giả thôi Để tôi mang về Hồng Kông gạt người ta thôi mà ở đây toàn là đồ thật Không có đồ giả đâu Nếu đây là đồ thiệt thì toàn là quốc vũ không đó Lỡ mà người ta bắt được sẽ bị xử bắn đó Không phải chơi đâu ừ, Anh không nói tôi không nói ai mà biết được chứ Trốn đi được Đừng chạy nha Đừng chạy nha Đừng chạy nha còn nghe tiếng súng nữa hả họ nghe lời của mình đó hả ờ, họ thật không bắn súng nữa mà bắn đại pháo đâu à Ê, chúng ta đi ông tri kẻ máu lên đi chúng tôi sẽ liều mạng yểm trợ cho ông ờ, như vậy thì kỳ quá để tôi đi trước cho hai điểm trợ tôi nha ờ mang xuống dưới bắt hai tên có súng kia đi dạ. đi đi bắt lên kìa chạy chạy đứng lại nha đừng có chạy đừng có chạy đứng lại đứng lại đứng lại ây da ây da ây da ây da tôi bị rắn cắn rồi tôi bị rắn cắn rồi không có gì nữa tôi đã nuốt chất độc ra hết rồi Anh thật là có nghĩa khí Khác với con người bình thường của anh rất nhiều đó Cảm ơn anh nha Tôi giúp anh, anh phải giúp lại tôi chứ Tôi cũng bị rắn cắn, anh hút độc ra giùm tôi đi Cái gì giúp lại chứ hả Anh cũng bị rắn cắn nữa hả Nè, chỗ nào vậy hả Ờ Ở đây nè con nướng này rồi Hay là anh chết đi cho rồi nha à, Anh bảo tôi đi chết hả? À? Ờ. Anh ổn không hả? Ờ. Ngày nào cơm mà tôi cũng chừa cái phần lớn cho anh đó mà Ăn bánh mì xe quýt tôi không chờ miếng thịt giữa cho anh Đi cầu cũng nhường cho anh trước Anh bị rắn cắn rồi tôi hút độc ra cho anh Còn bây giờ tôi bị rắn cắn anh cũng hút ra cho tôi Chuyện này đáng tẩm lắm đó Anh cứ tôi làm sao? Như vậy có nghĩa khí gì đâu chứ Vậy bây giờ làm sao đây? hả? Anh muốn mang trái tôi à? Không phải, bình tĩnh đi Anh coi Stallone từng cứu mình chưa hả? không lưng xuống đi Có chết hay không đi? Tôi đâu có biết được không lưng xuống đi à, à, à, à. À, à, à, à, anh nói cho tôi biết Anh là Stallone à, hả? Anh đi, anh đừng có chạy nha à, à, Tôi không biết đường đâu đó à, à, Anh đi, anh đừng có điên mà Anh chờ tôi với Anh đi như vậy tôi sợ lắm đó Anh đi à Anh đi Wow mẹo mà anh à có bị té xuống cũng phải lên tiếng chứ hả Tôi đã uống đầy một miệng nước làm sao mình lên tiếng được chứ Mau tìm cách trở về đi Ê bên kia có cái gì kìa à, Cẩn thận nha đừng có đi bề bạ đó vàng này tặng cho kẻ có duyên quả thật đã phát tài rồi tôi là người có duyên đây nè Mm lượng miếng vàng lên trước đi Anh coi kìa tại vì nó có lòng tham nên chạm phải cơ quan rồi đó Anh đọc đi Kẻ có lòng tham nó bị gặp tai họa rồi Bây giờ cửa lòng đã bị đóng rồi Mau tìm đường ra đi ừ, Cục vàng lớn như vậy ai mà không tham chứ hả Bây giờ tìm đường ra đi Đấy Bên kia có ánh sáng kìa con đường duy nhất để đi ra là lội nước đi qua thạch thất thứ hai là phải đi về vũng nước này hả đi mau đi ừ. Ừ. Ừ. cẩn thận nha có cái gì kéo tôi lại vậy hả Chuyện gì vậy Giờ dạ, có cái gì câu anh đâu thì Dây thần nữa mà Vậy mà cũng la lối om thật kìa bên kia kìa chạy đi lẹ đi nhanh đi nhanh đi mà có chừng nữa chưa Ờ, sao hả sao hả Hay giờ cái bàn tọa của anh sao mà đắt hàng quá vậy Suốt ngày bị rắn cắn tại chỗ đó à? Nói vậy tôi đã đạp chết nó rồi Ê, có phải là lối ra hay không vậy Hả cũng không biết nữa à Nhưng mà có vẻ rùng rợn hơn ở chỗ kia đó Ê, ê, ê lui ra một chút đi Đút tiền sẽ làm sáng cả lên ê, ê. Chúng ta làm sao đây hả Làm sao bây giờ chứ Chúng ta đâu có đồng tiền đâu Cũng phải ha ê, Có cái này nè Cái này được không hả Không được không được hả Thử đi Ờ. Ở đây thiệt là kỳ quái Có bốn bộ xương khô nữa kìa Đi coi thử coi Ê, cô bạn coi thử đi hả Đi đi Wow, sao mà xấu quá vậy chứ Quá gì nè hả đẹp xấu như vậy mà nói đẹp hả? hả nè anh thấy chúng ta làm cách nào để rời khỏi nơi đây hả hơ chuyện này chắc phải nhờ ông trời rồi đó nha một đời đại hiệp long kiếm phi chôn thay ở đây sao cái tên này nghe quen quá vậy hả chính là người này chứ gì ừ, ừ, ừ. sao giống ông già tao quá vậy anh đã nói giỡn đó hả ừ, cái này là cái gì vậy hả lúc nãy anh quyền rung mặt anh có đổ sắt không vậy không có ê vậy nói thiệt cho tôi nghe đi có phải anh đang run sợ trong người lắm phải không à, anh có vẻ không ổn lắm đó tôi vẫn bình thường mà tại sao anh vẫn bình thường mặt anh miệng anh đều đen hết trơn vậy cái đồ mát dây chà sao mà đen quá vậy không những bàn tay không thôi à? anh nhìn coi nè ai vậy hả còn ai, nữa là anh đó hả bây giờ anh có giống hát chuyện thật không vậy con cười tôi là hát diện thần không phải đâu là michael jackson đó hả thì ra những người da đen trên thế gian này Tổ tiên của họ bị trúng độc à Chắc là con rắn nước hồi nãy có độc thôi Vậy làm sao đi Ờ à, à, à, phải đó Tôi thấy những người đại hiệp đều có mang theo thuốc giải độc trên người đó Hộp này ở bên cạnh của Long Kiếm Phi đó Đại Hoàng Đơn hả Có thể nằm ở trong này đó Lấy ra coi đi ừ. Hai quyển sách này hả Ê trong này còn nữa nè Lại thằng trưởng Ờ anh coi đi Cái gì đây Không biết nữa có thể giải bá độc tăng thêm công lực ờ như vậy là may rồi đó nha Ê, may quá rồi ờ, ờ như vậy là đó, nha cái gì vậy anh tìm được thuốc giải độc nên vui mừng quá hả cái này là thần dược à đúng vậy đó mau ăn đi ăn để giải bá độc đó mà này nè ăn đi có phải là anh em hay không ừ, ừ, ừ, tại sao anh lại cắn tôi vậy chứ hả bây giờ tôi sáng chất độc qua bên anh anh nhất định phải ăn mỗi ngụm nữa nha Anh bị trúng độc nặng nên đang phần lớn đi ờ, Ôi, ờ, ờ, ờ. tôi suốt đời không làm sai việc gì Việc sai nhất là quen lòng người bạn như anh đó Hả? Hey, đúng là thú thực rồi đó Thiệt hả? Ừ, ừ. Thiệt lắm ạ Anh càng lúc càng trắng với nhà Đúng vậy Thật lầy quá Phát tài rồi Ê, này, này, này, ừ, Tại sao anh chỉ cao dữ vậy hả à, à. Chứ không lẽ tôi có nội công Ờ ừ, Mày lấy quyển sách này để học đó ủa gái này còn đẹp hơn qua hậu Hồng Kông nữa đó Hôn một miếng đã Ê nè nè nè nè Đi xuống trước đi Ê, nè Anh làm cái gì mà vội dữ vậy Anh không sợ trên mặt của cổ có độc hay sao Ê Cái gì Có thấy gì không hả Đâu có Cháu chớp mắt kìa <laughs> Làm gì mà có chứ Đúng vậy Đúng vậy à... Tôi đã ngủ bao lâu rồi Công chúa à Hình như là được một lúc rồi ừ. Có phải hai người đã chúng tôi không Không phải Không phải Ờ, phải phải Chúng tôi đã cứu các cô đó Sao mấy ông ừ, Mặt kiểu gì kỳ vậy hả Thì kỳ cục cũng như mấy cô thôi Công tử Có phải công tử đang nói tiếng Quảng Đông không à, Công chúa à Họ giống như em vậy đó ừ, Sống ở miền Nam nó nói toàn tiếng Quảng Đông không hà ờ, Công chúa à Công chúa có nhớ tiếng Quảng Đông không Ừ à. tôi chạy mau đi Nè nè nè Các cô đi đâu Nhưng lúc thiên tàng còn chưa tỉnh dậy Chúng ta mau chạy đi à, à. Nếu không không kịp đâu Hai cái tên bên kia đó hả Chúng ta ra tay chặt hắn đi cho rồi ha Đúng rồi Tôi đừng có xem nhẹ hắn nha Hắn là tay cao thủ số 1 của tà phái Võ cao lợi hại lắm đó Công chúa Chà, Mau đi hỏi lắm đó Để em à. cảm họ lại à. cho nha à, à, Không được à, Tiểu mang, Chúng ta mau tìm lối ra đi à, à. À, Hắn đã dậy rồi kìa Mau tìm nơi chạy ra đi công tử hả công tử đang ăn đại hoàng đơn chưa ăn rồi ê chúng tôi bắt đầu học chiêu thứ nhất tôi dạy công tử chiêu hoạt phật thiếu ta la luyện thế nào hả theo tâm pháp trong cuốn sách này vận dụng khí ở đơn điền phát ra tiếng cười đó Ủa? <laughs> Ủa? Ủa? Ủa? Không chữa Thôi Ê, làm cái gì? Ây da, Công tử làm như đang đùa vậy Công tử tiếp tục cười đi Cười cho vui vẻ một chút Như cuốn sách này vậy Cười đi Cười đi Đúng rồi Trương Trân cho người cười lên Cười lên Đừng có ngừng Thôi Tiểu Mang, mau tới đây công chúa à. Ờ, qua đây đi. Hả? Công chúa. Qua đây đi. Ờ. ờ. Lẹ đi. Qua đây đi. Ờ, làm cái gì? Bộ tôi bị thương nặng lắm sao? Chúng ta hãy mau đi. Chúng ta đưa cổ về Hồng Kông, hắn làm sao mà tìm được chứ? Hồng Kông. Ờ, vậy chúng ta đi mau lên. Ờ, đi. Ờ, đi đi. À, đi mau lên đi. Công chúa dù cô đi tới góc biển chân trời Tôi cũng nhất định sẽ tìm được cô Công tử à Sao cái đèn dầu của công tử hay quá vậy hả Nó được đổi tên là cây đèn pin đó Thổi không có tắt đâu Thổi thử đi <laughs> Bây giờ nào rồi Nằm rồi Nè ăn thử đi à, Công chúa à Công chúa coi nè Mới bằng ghế và thùng tắm Rất giống cái chúng ta đó Không phải cái này dùng để đi cầu đó Đi cầu Đúng rồi Năm 90 Cách năm chiến nguyên là bao nhiêu năm vậy Cách năm chiến nguyên bao nhiêu hả Tàu khoảng mấy trăm năm đó Mấy trăm năm Không lẽ ngủ một giấc là mấy trăm năm rồi sao Đúng vậy mấy trăm năm rồi đó Trước khi thiên tàng bắt tôi nhốt ở cổ mộ Để ép tôi về tiểu mang ăn xăm ngàn năm Để tăng tuổi thọ lên 800 năm Có thể Có thể Tôi mặc kệ là có thể cái gì Cũng không cần biết thiên tàng là ai hết Tôi chỉ muốn biết là hai người là ai thôi Tôi đây là tiểu mang Còn đây là vị giai nhân Được xưng là đại nhất thiên hạ Dân la công chúa Ờ ừ. Sao hai người không chịu quỳ xuống đi Còn tôi là hoàng tử Charlie đó Còn tôi là hoàng tử Charlie B đây nè Charlie Bí à. Đây là tiền nữ của tôi tên Tiểu à. Mang Là người sống ở phía Nam, người mang tộc đó Mang tộc? Tại sao cậu biết nói tiếng Quảng Đông? Thì phải rồi đó mà Ngày xưa thời nhà Nguyên, Quảng Đông chính là mang tộc đó Vì tất cả chúng ta đều là người mang rồi Phải đó Thiên Tàng là tên đệ nhất cao thủ của tà phái Thiên Tàng cứ của hắn rất là lợi hại Hắn đã giật đi cây sâm ngàn năm và uống đi Nên có được tuổi thọ ngàn năm Lại tìm được một của Đại Hiệp Long Kiếm Phi Để đoạt lấy bi cấp như lai thần trưởng Tôi định ngăn trở hắn Nhưng không ngờ bị hắn bắt luôn Đi tới nơi này Thiếu lâm bốn vị thần tăng cũng rượt theo tới Họ cùng đánh với thiên tàng Đồng thời điểm trúng tử nguyệt của thiên tàng Không ngờ bị nội lực của thiên tàng chấn thương mà chết Thiên tàng cũng bị cương thi thi quá Trước khi sắp hôn mê Hắn đã dùng thiên tàng thần công Để bao chúng tôi lại Thật không ngờ Ở trong núi bảy ngày Ở trên đời đã ngàn năm Các cô là người của đời nhà Nguyên à Vậy thuộc loại động vật hiếm thấy trên đời rồi hiếm thế trên đời thiên tàng là người có thù phải báo chúng tôi nhất định phải đi vì hắn nhất định sẽ tìm tới chúng tôi ờ không có sao đâu chúng tôi đưa cô về hồng kông cô tham gia thi tuyển hoa hậu hồng kông chắc chắn sẽ được nếu mà thắng giải có được thưởng không cô hình như là hơi quá tuổi rồi hai người này dù không có quá tuổi cũng vô ích thôi không có thể căn cứ làm sao qua được trạm quan thuế chứ bọn mới tới đây hả hai người này sẽ đi lậu mà dân đi lậu như thế nào thì họ cũng đi như vậy thôi Qua khỏi hai hàng rào kém gai này sẽ là Hồng Kông rồi đó nhỉ. Lát nữa một chút tối nếu mà gặp phải anh lính canh gác là xà dương Thì chúng ta sẽ qua được ngay thôi à Còn gặp phải anh nào là mèo to thì lúc đó phải coi số mạng của mình mới được Xì, sao mà thấp quá vậy Chỉ nhảy một cái là được rồi Nè, em gái mập à Đừng có ở đây mà phá đám nha Dù là thể thao gia quán quân của thế vận hội Cũng chưa chắc nhảy qua được đâu Xin lỗi nha, Tiểu Mang nó nói tầm bậy <laughs> Cô hai à Hãy yên tâm đi Lát nữa đây sẽ có tôi lo cho cô mà Ê, Rồi cái lòng là Cái phòng vợ của cô hả Tiểu Mang Đừng làm vậy Tiểu Mang Lại nha tôi rồi Lại nha Đứng lại nha Lại nha Đứng lại Đứng lại Đứng lại Đứng lại Thật không ngờ xuống ống của Tây Dương lại lợi hại như vậy <laughs> tôi tưởng sai lầm nghiêm trọng rồi để tôi về nghiêm chỉnh phê phán từ chính mình xin đồng chí hãy tha thứ cho tôi một lần không đi vào à, <laughs> tiểu mang chúng ta đi nào Ủa? Con không mau đi, đi Nè, ra đây mau Ê, bọn chúng lại vậy ờ, phần tử dân giận phần tử dân giận kìa ây da, ây da. Thiệt là không ngờ phần tử dân giận bây giờ lại có nhiều kỹ thuật để chạy thoát khỏi nơi đây Wow, họ có bản lãnh như vậy à Chúng ta hãy báo cáo thượng cấp đi Phái người có công năng đặc dị đến đây bắt họ Bắt cái thằng cha của mày Báo cáo cái gì hả Có người nhảy qua hàng rào kẽm gai hả Anh khoa trương lực lượng của kẻ địch Họ không điều tới miền Bắc là anh lẻo để giấu dùng tư tưởng anh mới là chuyện lạ đấy Cứ kể như là không có chuyện gì đi Phải rồi, coi như không có chuyện đứng dậy đi anh sẽ bị đưa về miền bắc để cải tạo tư tưởng mới được ê à, đừng có lôi tôi mà ê à. ở đây là hồng kông hả ở đây là cửu long đó công tử à ừ, chỗ ở chỉ có bay lớn thôi hả ừ ấy à còn lấy đi còn muốn cái gì nữa hồng kông tất đất tất vàng đó chịu khó mà ở như vậy đi ừ, làm gì cũng dữ quá vậy công tử ơi công tử cái gì chứ Gọi tôi là anh Quy được rồi Công tử chịu chứa chấp chúng tôi là điều đại ơn đại nghĩa rồi Chúng tôi làm sao dám cầu mong hơn nữa Tiểu mang à, Tiểu à, mang à, à. Từ nay lời nói của công tử giống như là lời của ta vậy Em nhất định phải nghe theo Dạ công chúa Nghe rõ chưa hả Dạ nghe Từ đây nếu mà công tử cần việc gì Thì cứ say bảo tiểu mang nha Ở đâu mà đưa hai người này về đây vậy à, ta à, nhâm tạc kìa nhìn thấy hắn mặt kiểu dâm dục như vậy công chúa à công chúa chúng ta nhất định phải đem hắn xử lăng trị mới được nha à, Ê, đừng có la nữa mà ngồi xuống đi ừ. À, cái gì mà xin nghỉ cái nửa buổi thôi còn phải đi làm đó nè biểu họ coi cái sách chỉ dẫn này đi nè à, à. mấy cuốn sách này không phải là anh văn á thì là chửi đầy lời anh nói đi họ làm sao biết đọc chứ hả à, coi hình cũng biết đó mà đồ mắt dây dâm tặc yêu nữ công chúa coi nè dâm một dâm loạn cả nè hai cô đừng có rừng mở bài bạ đồ ở đây nha chờ tôi đi làm về tôi cần phải đi làm đó Chờ tôi về sẽ dạy cách sử dụng đồ đạc ở đây Tại vì đồ ở trong đó đều có điện hết Điện đó Cô biết không ạ à? Công tử cứ để cho chúng tôi tự tìm tòi một chút Hoặc là có thể hiểu được một chút định ở trong này Công tử à Công chúa chúng tôi là cao thủ số 1 Ở trong cung về nấu ăn mai giá đó Và cũng là truyền nhân duy nhất Của ông đầu bếp nấu ăn nổi tiếng ở trong cung Công chúa mai giá Vào nấu nướng đều là hạng nhất cả đó Bé mập giặt quần áo này đi nha Ô, ô công tử à sao mà loại giấy này nó hôi thối quá đi hả Đừng có nhiều lời Ê đi đi Nhớ đừng sờ mó quậy quạ nha chờ tôi về hả Cô có biết chưa ấy da Tôi quên hỏi họ coi con sông ở đâu Làm sao mà mình đi giặt đồ bây giờ này hả công chúa Anh ăn như vậy nổi sao hôm nay chúng ta ăn hai tô mì lớn nhất thế gian này rồi đó dù mình không ăn người khác cũng ăn thôi mà họ không biết xài đồ ở nhà bếp đâu tại sao lại đầy mùi gá gì chứ hả mùi ga bay ra ngoài vậy không nên bấm chuông nếu không là sẽ bị nổ đó à, công chúa ơi họ đã về rồi đừng cho họ vào đây nha dạ à, nè đi ra đi à, ra đi ờ, hai người không ờ, vô được đâu đi ra đi không vô được đâu mà đi đi đi ờ, đi gì, gì không vô được đâu nãy cô làm cái gì mùi ga bay ra tùm lum gì chứ hả Công chúa nói là hai người chưa giàu được đâu Công chúa đã nói lời của tôi cũng giống như lời công chúa vậy mà Ờ à, cũng đúng vậy Nè à, à, Chuyện gì Đóng cửa lại đi Dạ Phục vụ đi Dạ Chà Máy lạnh máy truyền hình đều mở hết hả hả à, à, ngon thiệt á ngon thiệt đó tất cả đồ ăn này do con chú của tôi nấu có thiệt không đó ừ. cổ làm sao biết dùng đồ ở nhà bếp chứ hả công chúa tới rồi kìa Ishimiyaki à Ở đâu mua về bộ đồ này vậy <laughs> Không phải đâu Tôi mang theo trong cuốn sách này mà Cô có giải sao Lấy vậy mà ở cửa sổ wow. oh. Hiền chi là thấy quen như vậy đó <laughs> Tôi cũng ngoài một cái Nhưng bây giờ tôi không cho coi đâu Cô à Cô có thiệt là người thời cổ không vậy Biết coi tạp chí hiện đại Lại biết sử dụng tất cả đồ điện ở trong nhà nữa Cô có gạt tôi không vậy Không phải đâu Nè anh cho tôi cuốn sách này Nói là chữ ý đèn lợi Tôi biết coi mà Đúng, nói dốc không chớp mắt Đừng có nói thành các tư hãng là ba cô đó nha Không phải đâu Ông ta làm cố của tôi mới đúng Tôi biết địa chỉ ngoại quốc này là gì Có một người tên Marco Polo đã từng tới Trung Thổ Chính ông ta đã dạy tôi đó Marco Polo à Marco Polo là sư phụ của cô À đúng rồi Còn mì hai công tử để trong tủ Là là loại mì này tôi đã tặng cho Marco Polo đem về đó Cái gì Mì ý này là, là do Trung Quốc đưa về hả Không phải đâu Còn nữa Loại bánh nướng này đây cũng do chúng tôi dạy ông ta làm đó Cái gì? Phía trà là bánh nướng của Trung Quốc à? Đời nhà Tống có một người tên là Võ Tòng Anh của Võ Tòng tên là Võ Đại Lang Hắn ta chuyên môn bán loại bánh nướng này nè <laughs> Cô ta nói Võ Đại Lang bán pizza anh có tên không hả? <laughs> Dĩ nhiên là tên rồi Bán bánh này cho khóc cái ăn đó bây giờ gọi là pizza hết đó <laughs> Nhiều đồ ăn vậy làm sao ăn cho hết chứ hả? À, trước kia Hoàng Cung đại tiệc làm cả trăm món kìa ừ, Cái này là cái gì hả? công tử vừa ăn cái đó gọi là vịt nướng giòn ừ. Ừ. ngọt quá cái này là cái gì bánh ăn thiên hương nhất phẩm là do bảy loại trái cây tươi làm ra món này do tôi làm ồ oh. ừ. Ừ. Ừ. còn miếng này là cái gì là cục sợi bột màu vàng của anh đó ừ. ừ. à, đúng rồi tại sao cục sợi bột của mày ở đây vậy hả à, à, nô tỳ đáng chết à, nô tỳ dùng xong quên để lại phòng tắm rồi Thà không biết còn tốt hơn mà à, à, hai công tử có sao không vậy công tử nước nè nè nước nè anh hai à. à hay là tôi mặc cái áo mới của tôi cho quý vị xem nha à, đúng rồi ừ, mắt công ở đây ngồi chờ tôi đi tắm trước cái đã ừ? Ừ? quần áo lót là mất hết rồi công tử Tiểu mang có đẹp không hả Hả cô Chiếc áo của em có phải là rất đẹp không ờ, Cả chiếc quần lót của tôi cô cũng lấy luôn à cái quần lót này là của Honey tôi tặng cho tôi Mỗi lần đi gặp cổ là phải mặc chiếc quần lót này Mau trả lại cho tôi à, à, Đừng mà à, Gì? À, à, đừng mà Quần lót của tôi Trả lại ờ, Trả lại Đừng Đừng à, à, <laughs> Người xưa nói là nam nữ thọ thọ bất thần, Công tử đã thấy được kẻ thịt của tôi rồi Công tử bảo tôi làm sao đi gặp người ta nữa hả Gián <laughs> điệu của con cũng đâu có gặp người ta được à, Công chúa à, Công chúa Công chúa ơi Công chúa phải làm cho thiếu mang việc này mới được à, Xin hỏi từ công tử Có phải công tử đã nhìn thấy rúng của tiểu mang không Ờ tôi đã nhìn thấy cái lỗ rúng của cô ta Công tử Tiểu mang 11 tuổi đã vào cung Tuy là tỷ nữ của tôi, nhưng tôi coi nó như người em vậy. Nó từ nhỏ sống rất lễ độ, tuyệt đối vẫn là một xử nữ. Nhìn đây, trên tay vẫn còn nốt ruồi thủ cung xa. Nếu công tử quá thật đã cùng nó có sự tiếp xúc da thịt với nhau, tôi xin hứa gả nó cho công tử vậy. mới nhìn cái lỗ rốn mà đã như vậy rồi, nếu mà ra bãi biển đi ba vòng thì làm sao đây? Ý công tử nói như vậy tức là không chịu tiểu mang phải không? Dĩ nhiên rồi. Tiểu mang, em hãy tự tử trước mặt của công tử đi dạ tự tử hả cũng được làm đi ê đừng có làm vậy kia chơi thương mà ê ê đừng à? làm như vậy mà ê đừng mà ê ê anh lên tiếng mà đừng để xảy ra chuyện như vậy ê giờ làm gì nghiêm trọng như vậy chứ công tử không biết đó thôi người con gái đời nhà nguyên của chúng tôi quan điểm về tiết hạnh rất là nặng nề công tử đã thấy lỗ rung của nó mà không chịu lấy nó ngoài việc chết đi không còn đường chọn lựa nữa không phải đâu thế nào cũng còn đường chọn lựa mà cô nghĩ là coi có Nhưng mà công tử nhất định không chịu chọn đâu Cái gì không chọn nhất định chọn mà Như vậy nó sẽ giết công tử đó dạ. Dạ. Dạ. à, nè À, được rồi nè Chém nó ngồi nè Chém nè Chém nè Chém mà nè Chém nè Đừng có vậy nha Chém nè Ôi Ê, thật ra tiểu mang cũng khá lắm chứ ừ, Đừng có nói giỡn gì Đâu có, trên tay của nó còn có thủ cung xa nữa Đi đâu mà tìm chứ, giống như khủng long vậy Tuyệt giống hết rồi, đồ ngon đó Anh không phải nói thiệt chứ hả Ê, nó hơi thâu kịch một chút thôi Anh có biết không, đời xưa năm thay bảy thiếp là chuyện thường thôi mà Anh cưới nó về nhà hả, cũng giống như là con nhỏ ở cho anh vậy thôi dù cho anh có đi ra ngoài rượu chè beo bét đi nữa Vì nhà nói yes nó cũng không dám nói no nữa à Có phải không hả Anh nghĩ thứ coi hả Vậy sao Thiệt đó Qua đây anh đâu có muốn tôi đâu Tôi muốn cô rồi đó Thật hả Nhưng mà từ nay tôi bảo cô đi thì đi Bảo đứng thì đứng Bảo rửa mặt không được rửa tay Bảo đánh răng không được xúc miệng à, à, Em biết rồi Xuất giá tòng phu Ờ à, à, tướng công à, Nếu mà em làm điều gì không phải tôi sẽ bỏ em đó Bây giờ đấm lưng đi Ờ à, à, Không có được đâu à, Chúng ta chưa thành hôn không thể gặp mặt được Mọi việc đơn giản lập tức trình diện ngay Ờ không có được đâu Ít nhất cũng phải dỡ tấm khăn che mặt của cô dâu chứ Khăn che mặt Lễ xong đám bốp Đám đi Đại công cấu thành rồi hả Công tử Nhờ có công tử cứu giúp Chúng tôi vẫn còn bị chôn vùi ở cổ mộ Nếu công tử đã gặp cơ may Uống được đại hoàng đơn có được 50 năm công lực Nay tôi sẽ chiêu theo bí cấp Dạy cho công tử Như Lai Thần Trưởng Để tránh môn võ này bị thất truyền Như Lai Thần Trưởng tất cả chia thành chính thức từ thức 1 đến thức 8 mà học xong đã có đọc bộ giang hồ Còn chiêu thứ 9 dạng Phật Triều Thông lại càng là chiêu quy lợi lớn nhất ở trên cõi đời này Tương truyền của nó chỉ dùng qua được 3 lần Lần thứ nhất là do Phật Thích Ca dùng để đánh bại Đại Ma Thần Kỳ thứ hai là do quả dân tà thần dùng đánh bại Tam Tuyệt Trưởng Lần thứ ba là do Long Kim Phí đánh bại Thiên Tàng Cướp người có nghe không hả ờ phải phải phải chúng tôi có nghe mà phật ờ ờ ờ ờ phật đó mà phật phật cái đầu của các người các người có nghe tôi không hả ờ tôi nghe chứ tôi học chứ học rồi sẽ phát tài đó mà như lai thần trưởng bao hàm cả nội công ngoại công khinh công và phòng thân chân khí nếu mà học biết được tất cả thứ này tức là học đủ các võ công cho nên muốn học nó phải xương cốt căn cơ thích hợp ê tôi được mà ê? Căn cơ của anh rất bình thường Nhiều nhất là chỉ học được tích thức quyền trảm mà thôi Vô lý, kỳ rồi thất quyền trảm tôi đã học rồi mà ờ, Lần đó anh chỉ đánh đại trúng đại mà thôi Chứ chưa học thành gì cả Tiểu mang, em, em theo sự chỉ dạy của bí cấp Đi qua bên kia dạy tướng công của em đi ừ, Tới đây À đi Ê, vậy con tôi phải làm sao hả? Bây giờ tôi dạy công tử chưa thứ nhất Phật phi Tây Thiên Tức là sao hả? Cuốn lửa lên trên Dẫn khí lên đơn điền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đem chân khí vận chuyển khắp toàn thân. Công tử đã học biết tâm pháp của chiêu Phật Phi Tây Thiên rồi. Nè, bây giờ vận chuyển nội công từ lầu 30 nhảy xuống là có thể bay bổng cửu tầng như là cắp cánh tay vậy. dưới hả? Không có gì đâu. Tại sao lại cao dữ vậy? Cô thì tình muốn tôi nhảy hả? Ừ, Học xong thì phải triển khai Anh như con thần long đang bay trên trời cao vậy Ê, Nói thiệt tình nha Tôi không nhảy xuống có được không hả Tôi đã hứa với chính tôi rồi cho dù đánh chết Tôi cũng không có nhảy đâu Công tử Chuyện gì hả Hãy nhìn vào mắt của tôi Nhìn thẳng vào mắt của tôi Công tử có thấy gì trong mắt của tôi không không Muốn cái gì hả Tôi muốn Đẩy công tử xuống dưới à, à, à, à, à, à, à, à, Phật phi Tây Thiên rồi à, à, à, à, à, à, Hay quá Bây giờ không có gì rồi chứ Phải đó không có chuyện gì nữa rồi Công tử dùng Phật phi Tây Thiên bay trở lên đi à, được rồi được rồi cô chú rỗng trước đi hả tụi bay lên liền đó nha ờ à, chú rỗng đi ừ. thiệt là mất gì Bài trở lên hả bay bằng cách nào đi đồ ngu nè hôm qua anh học tới đâu rồi đã học xong tám thức phía trước rồi đó tôi cũng đã học tới thất quyền trảm rồi đó nè thật ra bây giờ võ công của mình cũng đã cái thế rồi cần gì phải đi làm nữa chứ bộ giỏi công cái thế rồi đi cướp ngân hàng hay sao hả làm người cần phải có chân đứng cho dẫn chứ ít nhất cũng phải làm cho hết tháng này mới được chứ hả à, vậy cũng được taxi taxi taxi dừng lại đi taxi nè ừ. nè nè ờ, ờ, ờ, nè nè nè nè nè nè. cái điều này chắc là phải đi xe buýt rồi đó cho tôi lên đi chứ Ờ, tôi lên kìa, ờ, tôi tính quá đi lắm quá, đẹp Đưa cho tôi hả? lên bà lớn quá vậy Lớn bàn hả? Trời ơi, thiệt Nè, từ từ chứ, từ Ê, nè, nè, nè, nè, trời ơi, con của tôi đâu rồi Ừ, trời ơi, con tôi đâu Nè Ý giờ Trời ơi, cháu tôi còn ở dưới đó là tôi xe, tôi xe đấy à Nguyên Tây Thiên Lẹ đi, lẹ đi, lẹ lên đi Lẹ đi Nè, nè, nè, ơi, tôi đây lên lại Không biết có lộn hay không nữa Có người chạy nhanh hơn xe bus Giờ này kẹt xe, dĩ nhiên là đi bộ phải nhanh hơn xe bus rồi Nhà ngoan, nhà ngoan nha, đừng có sợ hả chơi mạng dài hay sao vậy hả ờ ông mới là chơi mạng dài á nói ai sếp à tôi nói nó thôi mà tôi đâu có nói sếp đâu chứ ờ. cái thằng này nó ông không nói tôi cũng nói ông là nói bớt một trăm năm mươi điểm Ê, tại sao lại vậy vậy chứ trời ơi sao trường điểm của tôi không có dính dáng của tôi đâu <laughs> quen quá mà tôi phạt ông đó có ai phản đối đâu à đúng rồi nè anh chị à đã tới ngày rồi đó chú chính lại tới rồi hả Tôi sợ quá rồi Đừng đánh tôi nha hả Vậy tức là có tiền trả rồi chứ gì Có tiền cũng không trả nữa Đã đánh bao nhiêu lần rồi Lần nào cũng ngọt nước hết Không sao Mỗi lần càng mới mẻ thuyền Nếu không thì làm sao mà đủ hay hò Hay ừ, Thôi được Để cho họ kéo tôi xuống lầu thang đi Chúng ta là anh em tôi không liên lụy tới anh đâu Cứ để họ dẫn tôi xuống lầu thang đánh đi Đi đi hả <laughs> Chúng ta lại đi uống trà nữa rồi ha con người của tôi công bằng lắm đó ha à. anh đánh tôi một cái à, là tôi trả anh một quyền đó à chịu không hả à? không trả cần trả không cần trả mà không đánh không được không trả nữa thì được rồi nhưng mà không đánh là không có được đâu à anh mát dây à đánh thiệt sao tại anh bảo đánh kia mà bây giờ sao các anh ngu quá vậy hả lời tôi nói như vậy nhưng mỹ của tôi ngược lại đó cũng không hiểu sao chứ nhưng tôi phải dạy cho các người một bài học để biết không yeah, có mà có mà phải dạy đi đi yeah. cúp chim chết chưa hả có phải anh chị không vậy phải tôi là đại ca của đám anh em thằng chính gì này anh đã dám đến anh em của tôi tôi sẽ vì họ mà báo thù Cố ghen thì tới đường dân túc gặp tôi đi Thằng nào không đi là thằng hèn ừ. Kỳ này biết chết Chú chín chú tám Trì đại ca đã tới đây rồi Có gan thì ra đây mau đi Dám cả gan khiêu chiến với tôi à Chú chín chú tám Tất cả có bao nhiêu người tới đây Ra hết một lượt đi Khỏi cần mắc công tôi tới đây tìm hoài ra đây ôi dạ dạ Ờ. à, à, à. Ờ, mấy người làm gì kỳ vậy thiếu tiền thôi mà làm gì tặng nước người ta chính là nó đó nó dùng yêu thuật đánh chúng tôi đó các người làm gì kỳ à, máu cho và nước tiểu để tạt anh để anh không còn dùng yêu thuật được mấy người dám dùng nước tiểu để tạt tôi hả tôi chém chết mấy người ôi ôi <laughs> Hết lên rồi phải không Tất cả anh em của tôi đều có mặt tại đây Anh em Hãy sống lên đi Giết chết cái tên yêu đạo đi Bây giờ. chết yêu quá vậy cái tướng công của đâu vậy hả? Hả? Ở kia kìa. Ờ. Đương lại, đương lại. Dạ, đương tử à. Cứu anh, cứu anh đương tử. Tướng công. Đương lại. Sao không? Đương lại. Cản họ lại, cản họ lại đi. Đương lại đi. Tên nào lớn gan dám đánh tướng công? Tôi. Tôi. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. thì ra như lai thần chữ lợi hại hơn tôi nhiều đó như vậy là thiên hạ vô địch rồi đừng nói vậy thiên tài còn lợi hại hơn nhiều em mù quá thiên tài còn ở đại lục làm sao mà tới đây được đẻ Chùi sạch máu lên Diêm chuyện à Muốn chết hả <laughs> Vì đồng chí này Dường như đã tay hơi nặng rồi đó Đừng có xí vào chuyện của người ta Tôi chỉ dạy cho hắn một bài học thôi Tôi không lấy mạng của nó Là đã nương tay lắm rồi đó nha Chúng ta đều là thầy về khí công nhưng công phu của đồng chí có vẻ hơi bá đạo không có vẻ là người trong đội công phu đặc dị này ông lời tôi tên nghiêm trùng lão già kia tôi đã thấy ông dường như thấm mệt rồi đó tôi còn chẳng ăn thua gì đâu nhìn toàn thân người ông mồ hôi chảy ra ướt đẫm được kìa lão già tôi thấy là chính ông sẽ không chịu đựng được lâu đâu cháu cũng không chịu nổi được bao lâu nữa đâu cháu à vậy thì chúng ta được phí sức nữa có được không vậy được như vậy chúng ta không phải bị mệt nhiều có, có sao không hả, hả? được trận này Chúng ta đã bất phân thắng bại Nhưng mà tôi có một cái chân bị gãy Cho nên người ta mới gọi tôi là thiên tàng Bây giờ tôi muốn thử với ông một trận nữa Nghiêm sư phụ à, đánh nó đi Đúng rồi, đánh nó đi Ta đã mệt quá rồi Đủ nữa là sẽ thua hắn đâu Các người hãy ráng liệu hồn đi nha Chúng ta đây là người tu hành Không muốn tranh giành cái gì hết Bây giờ chuyện của ai thì người đấy làm Bây giờ anh thích làm cái gì Thì cứ việc làm đi <laughs> Được Ông không dám đánh với tôi nữa Vậy thì từ nay ở chỗ này tôi sẽ là đại ca <laughs> Các người phải biết tôn trọng đại ca đó nghe hả ờ, Được rồi Anh nói sao thì nói đi Lão ờ. ờ, đại, lão đại, lão đại, lão đại. Hi bản thảo của anh bỏ đâu rồi hả tại sao có đêm hôm qua cũng không có về nhà tiểu mang cho anh suốt cả đêm đó nha suốt ngày cứ nghèo hoài à. cho nên tôi đã đi ma cao để đánh bài đó hả đi ma cao đánh bài đêm hôm qua tôi đã đi suốt đêm và cho tới sáng thắng được 21 bàn lần đó <laughs> ừ, vậy là phát tài rồi hả đi đi nè nè nè nhưng mà sáng nay tôi thua hai mươi mấy bàn lận ừ, thông thường cái màn kết cuộc là như vậy đó ê đừng có lo nói chuyện của người ta nữa mà ê vậy là tiền giết báo và tiền võ sư anh nướng hết rồi hả anh về nói với họ thông cảm một chút đi mà Anh nói một mình đi Ê, Anh chờ coi tôi tỏ tài thuyết phục đây nè Làm sao mà thuyết phục người ta Là Võ sư đã xong chưa Xong rồi xong rồi Vậy đã xong chưa à, xong, xong rồi. rồi Máy đã xong chưa à, xong Ok rồi. Tất cả mọi người chuẩn bị nha Roll camera à. Họ tự làm đấy một mình hả Vậy chứ sao à, Cũng khá hay chứ Như Lai Thần Dưỡng Tái xuất giang hồ Võ Lâm Chí Tôn Cho tới ngày nay Nè nè nè Được rồi Chúng ta dẹp dây đi Không à, dẹp dây nha đi, đi, đi. Ê, Nếu là bộ như là có gì vậy nha Biết rồi Ê thu dây đó nha ê còn đứng đó làm cái gì nữa tới đây đi tới cắt dây đi mà ừ, dây ờ, đâu dây đâu dây chỗ nào dây đâu hả? ờ, đâu có thấy dây không đâu có hả ờ, đâu có đâu hả? ê đây nè ờ đó nè nè nè ờ. nè ờ. thấy chưa ờ. nè ờ. ngay đây nè ờ. cắt đi đó. Ờ. cắt đi mà ngay đây nè ờ. rồi xong rồi nè cuốn lại nè nè nè cất đi hả ờ. Ờ. ờ cái gì ờ cất đi mà đi đi đi đi mà <laughs> xong xuôi hết rồi <laughs> đại hiệp hamburger màn một à. là những người đại hiệp phải tiêu hao thế lực rất nhiều bởi vậy sau khi luyện công xong tôi nhất định phải ăn một cái hamburger đại hiệp Xin quý vị chú ý Ăn hamburger đại hiệp Tinh thần đầy đủ Thi cử Không sợ bị rớt Đại hiệp ăn hamburger rồi Thuộc rồi hả? Giỏi quá Đại hiệp thích ăn hamburger, thịt bò nguyên chất đủ hương vị Dân chúng Hồng Kông có lọc ăn, ăn xong không đánh lộn Phần của em nè à, Đại hiệp thích, à, à thích, à, chết rồi, tôi quên rồi ừ, Có thể cho thêm một cơ hội được không? Thì ra, đây là ban hội bí mật Ăn điểm tâm cũng phải nói ra ám hiệu nữa Dân chúng Hồng Kông có lọc không? Ăn xong không có đánh lộn nữa Được, phần của em nè Cảm ơn anh Tới phiên em Đại Hiệp thích ăn hamburger Đại Hiệp thích ăn ham mama Thịt bò không có đủ hương vị Dân chúng Hồng Kông có lộc ăn Ăn xong không còn chào nhau nữa Tại vì chỉ có dạng Phật Triều Tôn mới có thể chế ngự được thiên tàng cướp Chỉ cần không có ai có thể ra được chiêu dạng Phật Triều Tôn là không ai có thể đánh bại được hắn Không phải đâu Ở triều đại của cô thì như vậy nhưng bây giờ thì khác rồi Chúng tôi có nhiều loại vũ khí, có súng đạn, có phi đạn, đạn nguyên tử, đạn kinh khí Võ công giỏi như thế nào cũng vô ích mà thôi Anh muốn nói võ khí của người Tây Dương Phải đó Hắn có một đôi thiên tàm bao tay, có thể chống đỡ được tất cả Mua ở đâu vậy? Tiền bách quá Vĩnh An hả? Thật mà, tôi không có nói đùa đâu Ông già của tôi có điện thoại tới đây không? Không có đâu Nếu ông có điện thoại tới, nói tôi không có ở nhà đó nha Tôi biết rồi mà anh đưa tiền cho ba anh xài Đó cũng là việc phải mà Ông già của tôi ghê lắm đó Ông chuyên môn đánh bài bạc Ăn chơi nhiều chuyện kết bạn bè Tôi học được có 30% của ông thôi Ba của anh quả thật như vậy sao Con người của ba ảnh thật sự là như vậy đó Coi ảnh đó Giống hệt ba ảnh à Coi hình đi Coi cha con có giống nhau không hả Cô thấy sao Nè Ông ta đút bằng tay vào túi quần của anh làm gì vậy Thì thường cái lúc chụp hình móc của tôi hết 3.000 đồng bạc đó Đại hiệp ăn hamburger Không phải là đại hiệp đâu nha Nè Ăn chuối đi Chuyện gì vậy chứ Wow Thiên tài cứu rất lợi hại Phải cẩn thận nha Cái gì? Hắn là thiên tài hả? Hảo tiểu tử Ngươi lại biết như lai thần trưởng à Ông mau đi đi Nếu không tôi sẽ Ngươi sẽ làm gì hả? Ê công tử đừng có nói bắt cảnh sát Tôi cũng đang định nói như vậy đó mà ừ, ờ, ờ. Nè không nên đâu ừ. Nhưng là công chúa à Tôi đã yêu công chúa 7 năm nay rồi Chẳng lẽ công chúa không có động lòng chút nào Thiên Tàng Ông chết tâm nguyện của ông đi Ông đừng có mơ mộng nữa Tôi biết công chúa để yêu cái tên tiểu tử kia Tôi phải giết chết hắn mới được Ông không sợ giảm Phật Triều Tôn sao Hả Cô đã lãnh hội được giảm Phật Triều Tôn rồi à Chưa đâu Ừ, à dạ Tại sao anh ngu vậy Tôi còn chưa biết đâu mà có lý do gì đâu mà phải gạt hắn à, chuyện gì xảy ra chuyện nghi vậy chúng ta hãy tránh ra ngoài kia mau lên đã bảo anh đừng có mua nhà dưới này mà mau lên đi Ê, ê ơi cái nhà này sẽ cắt thật là quá tệ đã bảo đừng có mua cái nhà này mà Thiệt là không nghe tôi gì hết <laughs> Dạ đừng có nói như vậy mà Không nói vậy thì nói sao à, à, Thì cái căn nhà này cũng khá đó Mà coi nè vách tường dày và kiên cố quá chừng à! À, à, à, à, à, Cái chân của ai mà đưa xuống đây vậy Ôi. Ôi. Không sao cô là đàn bà tránh ra đi Để cho chúng tôi lo Cô tránh ra trước đi hả Tránh ra đi mà Wow! nhà tôi giúp anh không được nữa Ê, đánh nó đi Phật cũng nổi lửa Lửa Ta thiên đàng nổi lửa Ác liệt hơn ngươi đây à. Cũng may còn được tí lửa Đi cho cho anh nha hả Ý à. Đừng có nổi lửa Khoác áo lên đi Quan sát chị một chút nha Ngươi thật là ác độc Điểm trúng vào người của họ Trong một tiếng đồng hồ nữa sẽ bị chết Kẻ nào dám chống lại với thiên tài Kẻ đó sẽ không sống sót được đâu Tôi muốn nói là Nhất định phải bị trừng phạt đích đáng Nếu cãi lại tôi Ngươi nói cái gì à. Nhưng là công chúa Tôi đã yêu cô 700 năm nay rồi Dù phải chờ đợi 700 năm nữa Tôi cũng nhất định lấy cô bằng được Tôi không có thương ông đâu Thì à, mau lấy đồ nghề để giúp một tay đi người à, giảng phật triều tô ê các người đang làm cái gì đó hả lộc kiếm phi à. long đại hiệp anh chị bên kia kìa tôi không phải là long đại hiệp là cổ đại hiệp ừ, nặng quá vậy à, ờ, Cây chổi cũng được Đừng cứ dùng cái tên của sư phụ người là quả dân tà cổ hán dân để mà hù ta Ta biết rõ người chính là Long Kiếm Phi Ê, tôi đã nói tôi không phải là Long Đại Hiệp mà Ê, tại sao anh cười hoài vậy chứ hả? Ê, cầm cây này xuống dưới đánh mấy tài xế taxi đi hả? Ngay cả Long Đại Hiệp cũng phải dùng bình khí Kẻ đó là ai mà lợi hại dữ vậy hả? Ông hãy nói ra đi Ê, họ rất nhiều người, tôi chỉ có một mình thôi, dĩ nhiên là phải sợ rồi hắn nói hắn lần cho con cái thế tôi là thiên tàng đó ờ chàng ờ, nói cái gì vậy đừng có nói nhiều nữa hắn vừa mới trốn ra từ nhà thương điên hắn tưởng bác là đại hiệp long kiếm phi nữa đó hắn quá tập dữ như vậy sao hắn si si dài dài lúc lên cơn điên là dữ lắm đó bác cầm cửa dán giùm đi hả được kể như ông có nhãn quan lâu lắm tôi ẩn tích mài danh không lo thuyết chuyện giang hồ nữa à, bây giờ ông đã nhìn ra rồi à, tôi cùng với đám tài xế với lầu đang đánh với nhau đó nhưng mà tôi không muốn lộ thân phận thật của tôi ra Nè ông có thể xuống dưới lầu phụ tôi một tay đuổi họ đi Đúng rồi Ít khi Long Đại Hiệp mở miệng yêu cầu Tôi sẽ sẵn sàng giúp ông Và thiên tân thần công của tôi đã luyện được chính thành rồi Long Đại Hiệp xin hãy yên tâm đi Bất cứ cao thủ nào tôi cũng không sợ đâu Cao thủ phương nào dám mạo phạm Long Đại Hiệp hả Ê da ông dạy chết bầm Dám đeo ra ông chú đã hù tôi hả à. phải giảng Phật triều <laughs> Long Đại Hiệp Ông quá nhiên lợi hại Còn phải nói nữa Ông mà phải sử dụng tới thiên tàng cước Còn tôi chỉ cần nói ba chữ thì hù họ chạy hết trơn rồi Tôi cùng với anh Triệt cùng đối phó với thiên tàng Cùng họ ổng như lai chạy trốn đi hả Thôi Thôi giờ à, sao con dâu của tôi khỏe mạnh quá vậy Ê, à, thiên tàng à, à chúng ta không nên ở trước mặt của bao nhiêu người này à, công khai biểu diễn võ công cái thế của chúng ta long đại hiệp ông nói rất là chí lý theo ý của ông chúng ta phải làm sao đây hả tại hạ cảm thấy là hay là chúng ta lên lầu nói chuyện đi được long đại hiệp ông nhất định tìm cho được dân la công chúa phải không Thiên Tàng, ông quá lạc hậu rồi. Ông có biết tại sao Trung Quốc rộng lớn như vậy mà tôi không chịu ở, mà nhất định phải ở lại Hồng Kông? Tại sao vậy? Tại vì ở Hồng Kông này á, người đẹp thiếu gì, người đẹp giống như dân la vậy, có đầy đường hết à. Ông không tin hả? Nhìn kìa. Anh hai kia anh hãy đi dành hết các người đẹp đó về cho tôi Ê, Thời buổi này người đẹp không cần phải đi giật đâu à Chỉ cần có tiền là họ sẽ tự động tới bên mình liền Ông cố gắng đi kiếm tiền đi Được Ý kiến rất hay Nè hắn nói là ý kiến hay đó nha Ngày mai Hai người đi theo tôi tới tiền trang Tôi sẽ giật ba lượng vàng về đây Ê không được không được đâu Không đi hả Tôi sẽ lấy mạng hai người ừ. Ông bảo chúng ta đã bắt trùng rồi Đúng Ý kiến rất là hay Hai người nhất định phải đi bắt trùng hừ, nú con trùng này ngay Ờ, ông bắt trùng thiệt sao? Đừng có nói nhiều ừ. à, Ăn đi Ê, trùng gì vậy hả? Đó gọi là thiên tàm trùng Sau khi ăn xong nếu mà dám bỏ chạy Tôi chỉ cần đánh cái trống này lên ừ, Đừng, đừng có đánh, đừng có đánh nữa mà Các người sẽ lập tức bị trùng cắn nát ruột mà chết Tôi này sẽ ăn độc quá vậy Ây da, tại sao trùng nhỏ đi đâu hết rồi vậy Ê, à, tốt quá, tốt quá à, Tổ tiên thật là linh tiên quá <laughs> Anh may mắn lắm đó nha Anh vẫn còn cơ hội, tôi còn con trùng mẹ ở đây nè Hả? À. Ông già cứu mạng Thanh niên thời đại này Thật là tệ quá rồi Chỉ vì tham sống sợ chết Mà lại nhận bậy tôi làm cha Ăn đi Ờ à. <laughs> Lúa Long Đại Hiệp Ngày mai chúng ta cùng đi tiền cái đúng không Ờ à, à, Không được đâu à, Bắt đầu từ ngày mai à Tôi phải bế quan 10 năm Khổ luyện chiêu thức thứ 10 của Như Lai Thần Trưởng Trong vòng 10 năm này Cái giấc võ làm chí tồn Tạm thời anh thay thế đi <laughs> à, à. à. Lâm Đại Hiệp à Lúc nãy ông nói thật hay nói giả gì hả à, Dĩ nhiên rồi à, Chúng ta là bậc đại hiệp mà Một lời nói chắc như đinh đóng cột Hẹn ngày tái ngộ à. à, Hẹn ngày tái ngộ à, Cũng may à, không bị hắn biết được chân tướng thật của ta à, à, Đôi chân cũng bị mềm nhũn ra rồi à. Có cần phải mấy thứ đồ này không hả dĩ nhiên là thật rồi đi ăn trộm đâu có thể để người ta nhìn ra mặt của mình được chứ nè tới chưa chính là chỗ này nè căn này lớn nhất đó là căn này nè được vậy hai người hãy vào trong dùng ba dạng lượng vàng ra đây cho tôi ở thiệt hả nếu không tôi sẽ giết chết bây giờ được. À. đi mà làm sao bây giờ hả tính kế với hắn đi à, nè nè nè không cần phải cướp đâu Chúng tôi có nội gián ở trong rồi Đúng vậy à? à ừ, Tấm thẻ này chính là thẻ nội gián đó à, Qua đây qua đây Tránh ra tránh ra đây coi nè Khi họ vô công suất từ Thiếu Lâm Thiếu Lâm vô công thật là đáng sợ Chỉ cần hai tay ta là người nào cũng chết Cho tiền <laughs> lấy được tiền rồi ông thấy không hả đã chưa thấy <laughs> chưa <laughs> à khá lắm đây à, quá khen rồi được anh phải tính ra đi để cho tôi thử một cái quầy. Vách Thiên linh linh địa linh linh Thiên hạ võ công sức thiếu lầm Thiếu lầm võ công đáng sợ Bị người ta đánh hai cái bàn tay là xỉu ngay Ứng nghiệm cấp cấp như lực lĩnh, Ra tiền đưa tiền đưa tiền đưa tiền ai da mày không đưa phải không Được Tao sẽ bắt mày ra đây để coi thử mày là ai Hả? Tại sao không có người? Tiểu tử này kinh công cũng khá Nó chạy lẹ thật đó chứ Ê! À, trời ơi à, tiền tiền kia tiền tiền kia ở đây có sao gì hả do tác động của thiên tạng rồi đó hai cậu này có sao không vậy cái gì mà nằm giữa đường giữa xá vậy chứ đứng vậy đi mau trở về tìm hắn đi nếu không thì không được đâu nó cần đưa về không ơi đợi bây giờ hả đi đi đi về đi hả đi đi đi đi thôi đi đi tìm hắn đi thôi khỏi đi tôi đi một mình được rồi cảm ơn hả trở về rồi đó hả bạn sao dám trốn đi hả ông làm cái gì là phạm pháp đó Phạm pháp Võ công của ta đây là cái thế Phạm pháp cái gì hả Ta là lớn nhất đây Thông độc lớn nhất Cái gì thống đốc Tức là quan tri phủ của ông đó Được Hai người đưa ta tới đó đi Ta sẽ giết chết hắn cho coi Để thống đốc ta làm luôn Làm sao bây giờ Đi thôi chứ sao Đi à, Ây à, à, Mau lên Mau lên Mau lên Ê Bà xã đêm qua tôi đóng thoại kịch bằng anh ngữ bà thấy sao hả nghe muốn biết cái lỗ tai của tôi luôn nữa còn hỏi đi mau đi mau hắn là ai vậy ạ hắn là thống đốc hồng kông phải không tôi là thống đốc đúng vậy ờ ông nhìn thử coi mặc bộ áo quan có giống không hả ừ quả là quan lớn của triều đình đó <laughs> ờ, xin tha bạn cho tôi đi à! <laughs> miêu cường thức sắc giáo làm diện yêu nữ à đúng vậy đúng vậy cẩn thận âm ba công của bà đó à! đại ca đại ca ờ, xin nương tay dùng nha <laughs> muốn cái gì cũng được hết mà chỉ xin đừng có giết tôi đừng có giết tôi nha <laughs> ông nhập dân ma đạo của tôi tôn tôi làm giáo chủ nếu có phạm vào giáo quyền sinh con trai sẽ là cướp sinh con gái sẽ làm điếm hắn nói là nếu vi phạm giáo quỳ sanh con trai thì làm ăn cướp sanh con gái thì đi làm đĩ đều kết ích lợi trong đó kiếm được nhiều tiền lắm à <laughs> Ê Calabi, calabi, calabi, calabo, calabo được sống ơi, chính là đây à. Ừ. wow, ờ, hay quá hay quá đại dương hay quá à, hắn tưởng hắn là thống đốc đó bây giờ làm sao đây hả gọi ừ. điện thoại báo cảnh sát đi hay quá hay quá làm cái gì đó hả à, gọi điện thoại mà gọi điện thoại là cái gì à, à, nói chuyện với à, à, long đại hiệp đó nói chuyện long đại hiệp đã bế quan rồi chính bởi vì bế quan cho nên buồn phải gọi điện thoại cho ổng Alo Alo Long Đại Hiệp à Tôi đang ở đường Sân Đỉnh số 18 chờ ông đó à Ông hiểu rồi chứ Đang chờ ông đó Ê con đừng có làm phiền ba nữa Một mình con tự lo liệu đi Hả à, Ông nhớ thiên tàng lắm đó hả à, Tôi đưa ông tới gặp ông nha Ờ không có được đâu Nè Vậy ông phải nhớ tới đó nha Nếu mà không hôm khác ông kẹt không hiểu rõ như lai thần trưởng à Là tôi không giúp ông nữa đâu nè Mày không được có quá vô lương tâm nha Nhớ kỹ Ê, cùng lắm là tôi báo cảnh sát dùm cho ờ, à, à, Vậy tôi chờ ông nha Tôi chờ ông nha Lâm Đại Hiệp muốn tới đây hả Đúng, tới đây cùng nhau happy đó mà Happy Báo cáo tổng đài Chúng tôi đã tới đường Sơn Đỉnh số 18 rồi Người trong nhà nghe đây Các người đã bị bao vây rồi Không có cơ hội để chạy thoát nữa đâu Mau buông tất cả vũ khí xuống Hãy thả hết con tin ra Cho đi ra ngoài đầu hàng ngay à, hay quá hay quá hay được quá, hay. rồi được được rồi được rồi được rồi nè ơi ơi ơi ơi ơi ơi giờ trời ơi đau quá à, trong dạ, tôi là chứa thiên tàn trùng ở trong này nè ơi giờ đúng rồi đó ơi trở lại đi ờ, ờ, ờ, ê ê đừng rồi đừng rồi nha đừng có đánh nữa chúng tôi không có đi chúng tôi không có đi đây là lần cảnh cáo cuối cùng nếu trong vòng 5 giây nữa các người không ra đầu hàng chúng tôi sẽ sử dụng võ lực năm bốn ba hai một go tổng đài gọi đơn chị hai nghe rõ trả lời tổng đài gọi đơn chị hai hãy trả lời đi trả lời đi calabi đợt sống mới là đây bây giờ tiếp tục phần tin tức theo ước tính trước mắt có khoảng bốn tục tên khủng bố đang ở trong nhà họ đều mang theo vũ khí hiện đại quá trước mắt với cảnh sát có thể nhờ tới lực lượng cảnh sát đặc biệt để tăng diện 握得嘅兴奋刺激兼够未有一个娱乐，共享这伴随去轻松领略卡罗比娱乐。 热朗，辣得有 taste。 Nè nè nè Không được đâu Bạn trai của tôi bị kẹt trong đó mà làm ơn cho tôi vô đi Không được nguy hiểm á Tôi vô đi mà Thiên tàng nguy hiểm lắm Cái ông đó không lệ hắn đâu Ê nè nè nè nè nè Cái gì đó Chúng tôi không có ác ý đâu Người đó là một tay võ lâm cao thủ Hắn có đeo bao tay thiên tàng Ngay cả súng đạn cũng không sợ Cô à Chắc là cô coi truyền hình nhiều quá đó Không phải đâu không phải Chính là họ ở phía trước kia kìa Các ông là ai vậy Chúng tôi là người của Tân Hoa xã Ông Diêm Trung là đoàn trưởng của đoàn công phu đặc biệt tới đây để biểu diễn Ông hoài nghi một trong những cường đạo ở trong đó là đoàn viên của đoàn biểu diễn Đoàn viên của, đoàn viên của họ Không thể như vậy đâu Chúng tôi đã đi vào biết bao nhiêu người rồi nhưng không trở ra được Ở trong đó phải có ít nhất là 4 năm chục tên khủng bố đã được huấn luyện kỹ càng rồi đó Sir, lựu đạn cai đã chuẩn bị xong rồi Bắn vô đi Dạ yeah ờ à, à, không được đâu à, không, không được, được đâu, ờ, không được. Nè, phân tử khủng bố sao mà giỏi quá vậy Có thể liền luôn đạn cai trở ra Tất cả tại ông hết á Chồng tôi có điều gì hả, ông có chịu trách nhiệm nha Xin lỗi nha ờ, Đúng rồi đó làm sao mà hai cô biết được rõ thân phận của những người ở bên trong vậy hả Nè ông đừng có hỏi nhiều nữa Chúng ta mau tìm cách cứu người trước đi Để tôi dẫn khí bay lên trên đó coi tình hình thế nào Rồi sau đó mới tìm cách vậy. Ừ Kinh không Oh my god Mỹ tình cảnh sát đội phi hổ giống như chúng tôi cũng phải trùng thiên tầm rồi Hắn mà đánh trống lên là chúng tôi lăn ra đất đó Hắn còn mê coi truyền hình hả? Phải đó Hắn đúng là tình ghiền coi tivi ngồi coi suốt mười mấy tiếng mà không thấy hắn mệt mỏi gì hết trơn à Hả? Cái con mụ này là ai? Ê, ấy dạ, thấy, thấy rồi, tôi đi, đi nha Đi đi Mụ chạy hả? Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da đau quá Cho tụi bay chết hết Cho Hắn cứ mê coi truyền hình hả Ừ Nếu mà có người xuất hiện thu hút được hắn Hắn sẽ mê coi không chớp mắt luôn đó Châu Nhuận Phát Lưu Hiểu Mẫn Ờ không phải đâu Châu Nhuận Phát mà Chính tôi Chỉ cần tôi xuất hiện trên tivi là hắn nhất định sẽ coi dân là à... Thiên Tàng Bây giờ ông muốn nói gì với tôi Ông cứ nhìn vào quả lắc của tôi Tôi đếm một Hai Ba Ông sẽ rất mệt Ông sẽ cảm thấy buồn ngủ Ông ngủ đi Ngủ đi Hả? nằm xuống mau đi nằm xuống cái lời ra cái lời ra mau đi đi đi đi đi đi ờ, ờ, ờ, Nè, nè, nè, sao mà đi được chứ Chuyện gì nữa đây Ở trong cũng có thiên tầm đây nè Ê đừng có sợ nữa, đi đi Đi đi mà Đại vương đại vương mà có người muốn trốn đây nè Đồ đàn bà thúi Dám dùng quê hồn đại pháp để chống di ta hả Cho người chết phải đi mà đi vậy cửa sao quá đừng có sợ mà à, sao vậy hả à, ờ, đây, cái tấm này nè tấm này nè cái trống quăng đây sợ nữa chứ ờ, đi lại đi đi lại đi đi đi đi mở cửa ra đi đừng có đóng cửa mà chúng ta giết chúng ta hả chống đối với ta hả không dám đúng rồi đúng rồi nha thì ta cứ Ông tìm cách cứu anh Quy đi Anh ta bị trúng một cước quá nặng đi Về phương pháp để cứu chữa cho anh ta Thì là không thể nào cứu được đâu Chỉ có một loại phương pháp duy nhất Là ở trong loại công năng đặc biệt của chúng tôi Có một loại công năng chuyển dời Tức là nhờ sức lực của nhiều người Chia ra gánh dùng vết thương đó Với công lực của chúng ta mỗi người gánh một phần May ra thì có thể cứu được anh ta Nhưng mà Trong lúc giận công Quyệt mạng môn ở giữa lưng của mỗi người đều phải để trần để tránh chân khí Bị lưu động như vậy sẽ có hại đến thần thể đó Ê, nghiêm sư phụ Công lực của tôi là yếu nhất Chắc chắn là phải sắp hàng ở hàng chót rồi Nếu như mấy người chịu nổi thì không cần phải phiên tôi mà phụ ở trên để tử xin ra mắt sư phụ nhất định phải dạy cho con chuyển gì đại pháp để con kiếm chút cái tiền chuyển hết tiền vào túi của con tôi cũng muốn lắm nhưng mà tôi chưa có nghiên cứu được thành công nội công của trung quốc là chú trọng ở ngồi tịnh tăng cường cơ năng hô hấp của bản thân khiến khả năng quá giải thức ăn trong cơ thể tăng lên gấp 10 lần thậm chí có thể trăm lần để có thể phát huy ra lực lượng cao hơn người ta nhưng mà nó chỉ giới hạn ở lực lượng bản thân thôi còn công năng đặc dị của chúng tôi thì lại khác hẳn có gì mà khác chứ con người ta là một loại sinh vật tràn đầy năng lượng căn cứ theo định luật vật chất bất diệt của einstein khi người chết đi vẫn còn để lại năng lượng những năng lượng tàn dư còn lại đó nhiều nhất là ở các vùng mộ địa cha vậy heo chết rồi có để lại năng lượng hay không nếu có thì anh ăn hết rồi nếu không làm sao có thừa năng lượng để đứng đây chứ bữa nào cũng ăn thịt heo hết ăn đồ ngu như con heo vậy đó Trời, bữa ăn nào anh cũng để ý tôi gấp đồ ăn hay sao không được sao đặc vị công năng của chúng tôi không cần nhờ vào tác dụng dưỡng quái thực vật mà xuyên qua con đường đặc biệt dùng não công năng lực để đưa sinh vật cùng lúc đẩy mạnh để đem năng lực rời rạc bên ngoài nhập vào thành của mình hãy coi đây nè Damam bican sembilan pasi. Ja, ma ambiten zijn biela passi. Halt! Hấp tinh đại pháp là loại năng lượng đại pháp gì vậy hả? Cái này không phải đâu có những loại năng lượng thông thường thì nó không có tàn biến đi đâu hết á người ta thường gọi nó là quỷ đó ông nói vậy thôi để tôi kêu một con lại cho anh coi nha hả anh không tin hả ở à, coi nè Maya Achamasi Cha <laughs> Trang dạ, dạ, Làm quỷ mà ngon lành quá vậy nè ha <laughs> đến mà thành trăm khúc luôn What? À! Chứ mà chết luôn à, à, đừng đừng à. có vậy không ờ, à. sao vậy hả ờ, ờ, anh quỳ khả năng duy nhất của anh có thể đối phó với thiên tàng là chiêu thứ chín dạng phật triều tôn trong như lai thần trưởng nhưng mà năm xưa quả dân tà thần đã phải cho lòng kiểm phì hết 60 năm công lực đồng thời lại ăn quả quy ngàn năm để tăng thêm công lực 100 năm nữa tất cả là 160 năm công lực như vậy mới có thể đánh được thiên tàng Còn anh chỉ ăn có nửa viên đại hoàng đơn Được 25 năm công lực cũng là đã may mắn lắm rồi Nhưng mà trừ này trừ nọ ra chắc được khoảng hơn mười mấy năm Anh luyện được tới chiêu thứ 8 cũng là đã hết mức rồi Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là hấp thụ công năng ở ngoại giới thôi Vậy thì ông có bí quyết gì để hấp thụ công năng của ngoại giới hả? Tôi dạy cho anh một câu chú ngữ Yamami Chapase cộng với lại tâm pháp cũng như lai thần trưởng chiêu thứ chín là có thể hiệu quả rồi đó dạ, dễ như vậy tôi cũng muốn học nữa đó anh không được đã nói gân cốt của anh tầm thường lắm còn nữa ngày nào cũng ăn thịt heo thần heo trên người của anh ảnh hưởng lắm à nhưng sư phụ à ừ? có phải ý của ông nói là sau khi học được thần chú là có thể sử dụng được hết quy lực của chiêu dạng phật triều tôn không hả trên lý thuyết thì tuyệt đối không có vấn đề gì đâu nhưng thực tế khi ra đánh nhau thì sao, sao hả? hả khổ mà dự đoán được Hả? Ấy làm suốt cả đêm rồi mà khó dự đoán Anh im đi Đại hiệp muốn ăn hamburger Phải ăn bao nhiêu hamburger mới có thể đánh bại được thiên tàng đại gian đại ác Hey, hey, hỏi thiên tàng hãy nghe đây Ta đã ăn hết rất nhiều hamburger Tối nay là đề canh hai đấy nha hey trên đỉnh núi trên đỉnh núi trạm vệ tinh trạm vệ tinh chúng ta cùng nhau một trận quyết chiến tại đây yeah. Yeah. tới rồi Mọi người hãy chuẩn bị cẩn thận Tiểu Mang Việc gì đó Anh có một chuyện để trong lòng lâu lắm rồi Nhưng mà không đủ can đảm để nói ra Anh muốn nói cái gì thì cứ nói đi ừ, Không có ai cười anh đâu à. Anh sợ nếu anh không nói ra Thì không có cơ hội để nói nữa ừ, Anh muốn nói thì nói đi anh muốn đi trước Không được Huy, Con thần chú của nghiêm sư phụ anh đã học thuộc chưa vậy Vừa mới hấp thụ được chút năng lượng Bây giờ cảm thấy con người thoải mái lắm đó Vậy tôi cũng muốn hấp thụ nữa Hấp thụ cái đầu anh Để cho ý đeo vào người à ờ, à, à, à Kim tới rồi kìa à, à. Mọi người nhớ kỹ Dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng có ra nha Có nhớ chưa hả Câu nói này nghe được khi đánh thắng thiên đàng rồi Anh muốn kết hôn với em Anh không chơi tôi lớn tuổi sao Em lớn hơn anh à Bao nhiêu tuổi vậy 768 tuổi ừ, Vậy sao Để sau khi đánh xong rồi sẽ nói nha chiều kia thôi Ngươi không thấy hổ thẹn hay sao qua đây giúp dùm một tay đưa ảnh lên xe đi à, à, sếp à, à tôi muốn nói chuyện với bạn tôi vài câu nha hả có được không yes sir đừng có lâu quá hả dạ được cảm ơn à, cảm ơn nha anh Thiên Tàng à chúng tôi tới đây tiện anh đó đây là calobi với hamburger để làm lương khô đó mà cảm ơn nha bảo trọng ha. cảm ơn huynh đệ đã tốn cho tôi rất nhiều ơn của em tôi không bao giờ quên nếu có dịp tôi sẽ trở lại tìm em Ê, đừng, có cãi tôi vào đó nha nha hả如来神掌，重现江湖，武林至尊，